à, bởi vì như thế em là đặc thù nhiều cái nói vậy chứ đây đăng lên mà để mà đội kia nó nhảy vô mà mình mà loại thầu nó là cũng khó vì mà bây giờ cái trường hợp mà mình có cái cụ là của người quen ấy đấy thì mình muốn là để cho mà cái người ta vui người ta ta, ta được đấy thì cái trường hợp câu câu câu chuyện này thì có lẽ anh em mình sẽ nói gì, nói cái góc độ là giống mình ngồi theo kiểu cà phê mình là chuyện sau bởi vì mình à. chỉ là mình hỗ trợ về các cái cái nghiệp vụ và mình làm vâng, sao vâng, để vâng. À, để hướng dẫn bên mời thầu cũng làm cho đúng luật và đến vâng, vâng, vâng. bên okay. À, bên dự thầu cũng làm đúng luật còn những cái câu chuyện dạ, dạ. đó thì tất, tất nhiên là trong vâng, vâng. cuộc sống không thể tránh khỏi được <laughs> cho nên vâng, là vâng, okay. À, cho nên mình cũng hiểu đó, thì vâng, vâng. cái đó mình sẽ ban sáu bần bần bấm nhá dạ dạ dạ dạ vâng. có ờ, phê duyệt đấy cái đóng dấu á là hay là mình làm cái quyết định là phải đưa lên ờ, đưa lên là quyết định chính ờ, thức ấy. vậy thì bây giờ à, mình dạ. đăng tải một cái cái cái gói thầu thử nghiệm ấy. mình sẽ đăng vâng, tải dạ. lên một cái gói thầu thử nghiệm thì trình tự của nó là như thế này bây giờ bạn ờ, quan tâm cho mình đó là cái nút trang chủ và nút biến mười thâu đó thì vâng. thì ở đây là có những cái phần theo thứ, thứ tự như thế này thì mình cũng làm theo trình tự như vậy đó Vâng. Thì ờ, đầu tiên là bạn phải chuẩn bị cái kế hoạch lựa chọn nhà thầu này. Đó. Vâng. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và mình phải nhập lên cái kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sau khi mình kê khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì bạn tiếp tục ờ, là phải đăng tải cái, cái kế hoạch đó lên. Đó. Cái kế hoạch lựa chọn nhà thầu là mình nhập hay là mình sẽ lấy cái file có sẵn anh nhỉ? Mình sẽ nhập cái thông tin lên đó, nó sẽ có cái lục tạo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới này ở đây mình à. thì uh, bàn có đưa lên một cái gói 490 triệu này một sản phẩm cụ thể thao này đúng không nhưng mà à. cái này là em đấy làm thử nghiệm đấy hôm nay em làm thử nghiệm đấy à. cái này là đã ờ, đã đã, đã nhập thông tin nhưng mà chưa có đăng tải lên đấy. chưa chưa anh ạ thì chưa cái này thử nghiệm mình có đăng tải được không đăng tải được đăng tải được à, bây vâng. giờ ví dụ như đăng tải thì bạn vào cái phần tiếp theo là đăng tải nhé đăng tải vâng. khách nhé mình kích vào đây thì để, để chọn cái gói này thì đăng tải. dạ đấy thì cái này phải kích chọn uh, hello for website đây là cái Java thỉnh thoảng nó, nó hỏi đấy mình vào vào cái này đấy bạn thấy ở đây là mình phải đính kèm một cái quyết định phê duyệt này hoặc là chọn nhất dạ. theo mình. dạ vâng đấy thì bây giờ đang còn uh, đang còn cái uh, cái, cái, cái, cái gọi là thử nghiệm ấy bạn đỉnh kem thử đi bạn kích vào đỉnh kem thử Đấy, ấn, ấn vào một đăng tải đi nhấn vào trước bạn nhấn vào trước rồi đó đang em đang nhấn ừ. rồi như vậy là nó đã thông báo nó hoàn tất này chọn đóng like này đây là cái gói này là thuộc cái lĩnh vực nào cái này em làm mua sắm anh ạ mua sắm mua sắm thì mình phải chọn lĩnh vực là hàng hóa này rồi. là kế hoạch của xây lắp thì mình phải chọn đúng xây lắp tức là mình phải chọn vâng. đúng cái lĩnh vực ở dưới này thì nó bao gồm hàng hóa xây lắp tư vấn phí tư vấn hỗn hợp vân vân đấy đó, thì bây giờ dạ. mình vào cái hàng hóa này đó, và sau sau đó là mình vào cái à, thông báo mới thâu này. Vâng. nhập nhập thông báo tức là đã có kế hoạch rồi kế hoạch lựa chọn nhà thầu rồi thì tiến hành là nhập cái thông báo mới thầu vâng nhập thông báo mới thầu thì ở đây là đăng nhập lần đầu và tìm cái, cái số kế hoạch lựa chọn nhà thầu tức là cái số mình vừa đăng tải lên đó. mình bấm vào vâng. tìm kiếm này mình tìm trong cái khoảng thời gian này đây đây là cái cái gói mà mình đang vừa mới đăng lên mình chọn à. Đấy, nuôi con này. Dạ. Đó, thì sau khi chọn nó thì nó sẽ sẽ hiện cái thông tin lên đây thôi Đấy, và dạ. mình sẽ ừ, nhập cho nó những cái, cái thông tin dữ liệu ở dưới này cái thời gian mà cái thời gian đóng mở thầu thì nó khoảng bao nhiêu ngày anh nhỉ thời gian đóng mở thầu thì uh, quy định nhá theo quy định cái cái này là theo cái luật đấu thầu và chúng là mình sẽ sẽ sẽ nhận cho bạn thì uh, ờ, xem ở trong cái cái, cái tài liệu ấy thì cái này dạ, thông vâng. thường người ta mới thâu từ 7 đến 10 ngày thì cái này bạn bạn chọn chọn ngay đi và nếu như mình đưa sai thì hệ thống hệ thống nó sẽ nhắc nhắc mình ví dụ hôm nay đăng tải năm 19 tháng 5 thì cho đến à, ngày 20 25 đấy, 28 đấy, bạn thử cho ngày 28 tháng 5 đấy. Là ngày nào mình nhập là phải nhập ít nhất là tối thiểu như ngày 19 là hôm nay phải là ngày 19 đúng không anh không thể nhập trước là ngày 16 hay 17 được đúng không anh tức là cái cái hệ thống là nó tự động cho nên bây giờ là thời điểm đăng tải là ngày 19 rồi hôm à, nay dạ mà vâng. phát hành cái số số này lên đấy đó, chọn giờ này. dạ, chọn vâng. giờ thì theo cái cầu trúc này ví dụ như chọn 9 à, giờ đi không chỉnh hai chấm không không chín giờ không không ạ bạn thấy những cái ô mà nó có sao đỏ á là mình phải bắt buộc phải đính kèm còn cái này ví dụ không không có mình có thể là bỏ trống vẫn được dạ, vâng. dạ, số tiền đảm bảo dự thâu. thì ờ, thông thường là đảm bảo dự thâu nó có cái công thức tính và nó nằm trong cái khoảng một phần trăm đến một phẩy năm phần trăm giá gói thâu. thì ở đây hệ thống vâng. nó tính cho mình từ 4 triệu 9 đến 7 triệu 350 thì có vâng. thể ở đây cho mình cho làm tròn đến 5 triệu được đấy 5 triệu đấy à. và vâng. dự thầu 5 triệu bạn nhập vào 5 triệu đấy rồi dạ, ok từ giờ nay là bàn kèo xuống nó chọn lưu lại có người thầu đã được tạo mới đúng rồi như cái này là gọi là đã được tạo mới cái số này cái số này gọi là cái số thông báo mới thâu này vâng. thông báo mới thâu này thì mỗi gói thâu là nó có một cái số thông báo mới thâu riêng và mỗi vâng. cái kế hoạch lựa chọn nhà thâu có thể là có nhiều gói thâu có những gói vâng. uh, uh, tư vấn uh, khảo sát chẳng hạn rồi tư phần ờ, giảm sát rồi gói xây lắp đấy thì nó sẽ có ba bốn gói chẳng hạn khi mỗi gọi nó nó có một cái số hiệu thông báo mới thầu riêng dạ vâng đó và bây giờ là việc của mình là tiến hành đăng tải thông báo và uh, nhập cái nội dung cho nó nhập cái dữ liệu cho nó nhập cái dữ, vâng. dữ liệu của cái số này tức là số này mới tạo ra chứ chưa có cái dữ liệu ở trong này rồi việc tiếp theo là bạn chọn nhập dữ liệu đi làm bộ hồ sơ mới, mới thâu bạn phải chuẩn bị cái bộ hồ sơ mới thâu và trong đó có đầy đủ các cái nội dung như thế này đấy à, thì vâng. à. mình sẽ gửi cho bạn một cái bộ hồ sơ mẫu để bạn tham khảo à, hoặc là dạ, bạn vâng. à, chút nữa mình sẽ chỉ cho bạn cái cách mà thoát cái cái cái tài khoản của biến mới thâu này đó bạn tải một cái bộ bất kỳ lên thì bạn sẽ tham khảo được tức là bạn đóng vai là nhà thầu á, thì bạn sẽ sẽ hiểu được những cái nội dung này tức là thay vì mình là dự thầu thì mình tạo ra những cái hồ, hồ sơ này mình tư vấn cho bên chủ đầu tư mà đúng không vâng đấy tức là tức là mình mình là bên mới thầu mình là đại diện cho đơn vị chủ đầu tư thì mình phải soạn ra những cái hồ sơ này và đã được hồ sơ mới thầu này đã được phê duyệt thì mới được vâng. ừ, đưa lên để đấu thầu đấy Yeah. Dạ. anh có cái bộ chi nào mà nó kiểu nó, nó có những nội dung cũng giống như này không anh? Có có để mình gửi ờ, qua cho bạn có sẽ lắp có yeah. Dạ. rồi hàng hóa có này, cứ vẫn có này. Vâng. Thế, lúc nào xong rồi anh gửi cho em sau được. Rồi rồi, yeah. thì chút đến mình sẽ gửi vâng. cho bạn. Dạ vâng. Cái đơn vị này họ đã soạn ra những cái chương đấy giống như là bắt buộc khi người ta bắt buộc khi người ta chi, chi tiêu là cái chủ đầu tư là sẽ làm cái này anh nhỉ hồ sơ là bên ờ, đơn vị tư vấn phải làm để trình lên chủ đầu tư và cái hồ sơ này phải được phê duyệt thì mới đưa lên đấu thầu được vâng vâng tức là gồm 80 chương này anh ờ. ờ. ở trong này là có 400 học viên thì là đầy đủ các cái lĩnh vực mà họ có thể là mua sắm hàng hóa này xây lắp này tư vấn này rồi cần hỗ trợ vâng. những cái cái gì à, chuyên ngành ấy thì comment ở đấy vâng. hoặc là chia sẻ những cái thì, thì um, quá trình làm hồ sơ như thế nào thì đều vâng. chia sẻ ở trong này hoặc bạn cần thì nhận trực tiếp với mình đấy nhưng đều, dạ, dạ. đều, đều dạ, à, thì có chưa được trao đổi anh em có thể trao đổi trực tiếp với nhau dạ dạ vâng. rồi, rồi. hôm nay dạ, em dừng ở đây rồi nhé chào chào đấm nhé dạ dạ vâng cảm ơn à, chào.